chẳng ai bằng người thầy dạy khắp trời người ơi cha lành nhà chúng bốn loài ơi quy y tròn một niềm mới à, dứt à, sạch à, nghiệp ba kỳ xưng dưỡng cùng tán thán ức kiếp không cùng tận Phật chúng sinh tinh thường giống lặng người đào cảm thông không thể nghĩ bàn người lưới để cho Phật bảo hào quang sáng người trước bảo tỏa thân con nhà hiền cúi đầu xin thể nguyện quý ai chỉ a tâm định a lễ nam mô tần hư không a biến pháp mà giới quá hiền vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo Chí tâm định lễ Nam mô xa bà giáo chú điều ngự bốn xưa thính ca mâu ni phật đường lai hà sinh di lạc tôn phật đại sĩ văn thủ sư lợi bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chỉ tâm định lễ a nam mô tây phương giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ ta thanh tinh đại hải chúng bồ tát chỉ tâm định à, lễ à, nam mô đông à phương giáo chủ tiêu tài diễn thọ dược xưa liễu ly quang vương phật nhật quang biến chiếu bồ tát nguyệt quang biến chiếu bồ tát thanh tình đại hải nhất thiết thánh chúng Pháp Phật sâu màu trắng gì hơn người trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp người nay con nghe thấy vâng gìn giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức ờ, thế tôn à, nam mô phật à, bổn sư thích ca mâu ni à, nam mô phật bổn sư mâu ni nam mô phật bổn sư Thích ờ, Ca Mâu Ni Kinh tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân là người đệ tử Phật Ngày đêm nên chi tâm nhớ nghĩ và tư duy à, về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nữa rất mong manh à, bốn đại lại khổ không năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi à, giả dối không có chủ Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội à, Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử điều giác ngộ thứ hai tham muôn nhiều là khổ bao sinh tử nhọc nhằn à, đều từ tham dục khởi nếu yên muốn biết đủ thân tâm được từ tại điều giác ngộ thứ ba Tâm nếu không biết đủ à, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến suy túc vui cánh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều ra ngộ thứ tư à, lười biếng phái xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới à, điều giác ngộ thứ năm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 Nương theo thuyền Pháp thân Đến nơi bờ Niết Bàn Rồi trở lại sinh tử đồ thoát các chúng sinh chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ xa lìa năm môn dục mà tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử phật là tư duy tám điều này sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội thắng tiên đến bồ đề mau thành tựu chính giác xuất han đường sinh tử thường an trú tình nhớ làm chi a tâm a định a lễ ơi a à, đề nhất a đầu đà tôn giả đại ca diếp chỉ tâm định lễ ơi à, để nhất na chỉ giới tôn na giả ưu ba đi Chị á tâm đề nhà lễ ơi đề nhất đa văn tôn giả na a tâm a định nhà lễ ơi đệ nhất na trí tuệ tôn giả xa lời phật chỉ tâm định lễ ơi à, để nhất thần à, thông tôn giá mục ma kiều à liên Chí tâm định lễ ơi à, để nhất giải không tôn giả tu bồ đề chỉ tâm đề định lễ ơi để nhất thuyết pháp tôn giả phú lâu nam chi à, tâm à, định nhà lễ ơi a à, để nhất na luận à, nghị tôn à, giả ca chiên à, diên chỉ tâm đến lễ ơi à, để nhất thiên nhãn tôn già nậu lâu đàng chi a tâm để nhà lễ ơi à, a để nhất na mật na hạnh tôn na giả la hồ a la chi a tâm để nhà lễ ơi à, a tổ xưa súc lâm đại đồ đà Sĩ tâm đệ nhà lễ tổ xưa pháp loan chỉ tâm đến nhà lễ ơi à, tổ sư a à, huyền quang Chí tâm nhà lễ ơi à, tổ sư tuệ bích nhà phổ giác a tâm đến nhà lễ ơi à, tất na cả chư vị tôn giả tổ sư đại sen ngự tòa đại hùng tư phú thích ca đệ tử lặng lòng thanh tịnh bàn tay sâm thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời sám nguyện thiết tha đệ tử phước duyên gieo hạt giống sâu tham sân từ ai dây đầy những nghiệp sát đạo dòng vòng gây nên từ trước đến nay những điều đã đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp trước nguyện xin sám hối từ đây đó nên hơn giận oán kiều lý luận xong rồi tránh móc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường mạo phận trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sâu cố miệt mài con nguyện sám hối đổi thay thế từ tâm thanh quý hương hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thánh văn duyên giảng thành hiền chi thành cầu xin sám hối โล sống trong hiện tại hiếm mộ vươn tâm hương mà dòng tố vun trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quan chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu thấy đưa từ tinh các pháp thoát khỏi sinh từ trần lao nguyện học nói lời ai người thương yêu trong sóng sớm chiều đêm buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dày sâu tin tanh tấm hương một nẻo đại gian con nguyện nỗi đau nguyện đức che chở trên con đường đạo hiếm mong nguyện xin chuyên cần đồ tàu vun tròn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám thập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán như lai. Bốn là sám hối nghiệp chương, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thính Phật truyền pháp, bảy là thính Phật chủ thế, tám là đường theo học Phật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 đối với thưởng tư duy chính pháp chúng con hướng nguyện trên ân sư của chúng con tư đại được điều hòa chủ thế ta bà dài lâu đời đời kiếp kiếp thì hiện đêm ánh sáng trí tuệ bác nhà của các đấng như lai phổ độ quần sinh thấm nhuần lời chữ phật dày tin sâu nhân quả ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui dài thoát Chúng con lại nguyện cho các tín na, chủ thiện nam tín nữ, cùng tất cả du khách đã về chùa cúng dường dù ít dù nhiều, cùng hết tay các Phật tử hiện tại trong đạo tràng đã phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm ra quyến an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trưởng Nguyện cho các vong linh chiến sĩ vì nước vong thân đồng bào từ nàng nam nữ các bậc 12 loại cô hồn tùy theo phúc báo cúng dường và tu tập của các tín chủ mà được phát tâm giác tình lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tin sau tam bảo xin về nơi cõi phật an vui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 công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khám pháp giới càng chúng sinh thấy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chương sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chương thấy tiêu trừ đời đời thường hạnh bồ tát đạo nguyện sinh tình độ cảnh tây phương sen vàng chín phẩm làm cha mẹ hoa nở thay phật ngộ vô sinh bồ tát bất thoại làm bạn tử. nguyện đem công đức tu anh này chân giải mười phương khắp tất cả tẩy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giáng từ quý ai Phật ơi a nguyện à cho chúng sinh ơi a hiểu thấu đạo lớn ơi pháp tâm vô thường từ quý ơi pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi à, thâm à, nhập mà kinh tạng ơi à, trí tuệ như biển